Lord. trong ờ, một thời gian cũng khá lâu anh chị em chúng tôi vắng mặt vào ngày hôm nay chương trình rất rất rất vàng với anh Vinh à, Trần anh là à, từ công ty Click Mortgage và cái đó là cô loan officer và realtor rất là khả ái xinh đẹp của chúng ta đó là cô Lily Thảo Lưu và bên cạnh đó là anh Kevin Huỳnh anh là broker trước hết xin chào tất cả các anh chị trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay em à, chào chị Văn Anh chào Lily chào uh, Kevin dạ bình uh, ờ, xin uh, kính chào quý vị uh, khán giả của Zoom ngày hôm nay ha à, vâng quý vị và các anh chị trong thời gian gần 6 tháng vừa qua chúng ta ở cư dân California là shelter in place mọi sinh hoạt chúng ta bị đảo lộn à, có rất là nhiều người không còn việc làm cũng như là không có chỗ để làm à, thì trong ngành địa ốc của chúng ta trong thời gian vừa qua nó đã có những cái xáo trộn và những cái thay đổi như thế nào và đó là lý do ngày hôm nay các anh chị em chúng tôi họp mặt lại với nhau để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta trong suốt 6 tháng vừa qua thì ờ, trong không biết là trong thời gian vừa qua anh Bình à, những cái thay đổi của anh trong thời gian shelter in place như thế nào Dạ thì uh, nói chung thật sự là đây là một cái cái năm tương đối nói chung là nó có có nhiều uh, cái điều mới lạ nó xảy ra quá đó chị đúng không? Có nghĩa là giống như là mình mình thật sự mình không có biết không bao giờ trong cuộc đời mình mình có thể chuẩn bị cho những cái chuyện nó xảy ra như thế này. Nhưng mà nói chung ban đầu thì mình hơi bị sốc tí xíu nhưng mà rồi từ từ thì à, <laughs> nói chung tương đối cũng quen rồi à. từ từ cũng ổn định thì cái vấn đề lớn nhất đối với tụi em có nghĩa là cái công việc của bên em thì thật sự mà nói là uh, một điều may mắn có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà mà bị cái covid này đã chị thì ngược lại uh, đường cái là tại vì, vì tiền lời thấp cho nên tụi em có rất rất là nhiều việc để mà làm tại vì ừ. rất là nhiều khách uh, vẫn muốn ờ, tái tài trợ hoặc là đi mua nhà để mà lấy được cái quyền lợi khi mà tiền lời nó thấp đó chị cho nên um, yeah, cái cái cuộc sống thì nó thay đổi nhưng cái công à, công việc thì nó lại cũng thay đổi mà theo hướng tốt hơn cho nên tính ra là cũng có sự may mắn trong đó chị dạ yeah. À, cho tới bây giờ thì giống em Tuyền cũng à, cũng nói đó là chúng ta đã quen rồi ha à, cái cái giống sự lo lắng sợ hãi của chúng ta cũng như là mọi người nó cũng dần dần nó cũng không còn nữa khi mà đi ra ngoài thì sinh hoạt cũng từ từ trở lại bình thường phải không Lily Dạ, dạ đúng rồi chị. Em thấy là bây giờ là mọi người đi ra ngoài đường nhiều hơn, vẫn đi ăn, vẫn đi ăn trưa, ăn tối tại vì những nhà hàng họ vẫn mở những cái ờ, cái cái chỗ ở ngoài để cho người người cho khách họ vào ăn hay là một số tiệm nail thì họ vẫn làm các cái lot thành thành những cái chỗ mà để cho khách có thể làm nail thì giống như là mình cũng đang từ từ adapt với lại cái cuộc sống chung với Covid tại hiện tại thì mình cũng chưa kiếm được um, vaccine thì em nghĩ từ đây tới tới tới lúc đó thì mình vẫn phải vẫn phải là gọi là sống chung với lại adapt với à? nó à, vâng anh thấy là anh Kevin hình như cũng có đi chơi phải không <laughs> có đi dã ngoại à. <laughs> có đi du lịch phải không anh đâu à, mùa này đâu có du lịch chị ở nhà kiếm à, cố gắng làm trốn covid chứ đâu dám đi du lịch <laughs> ảnh đi chụp hình nhiều hơn á chị ơi ảnh đi ảnh chụp hình không à dạ, bây giờ bây giờ giờ em lên tay side shot là ảnh là photographer chị ồ oh, như vậy thì anh phải share nhiều hình với lại uh, quý vị khán giả um, như vậy thì ba anh chị là coi như là trong thời gian vừa qua không có bị thất nghiệp à, như vậy thì chúng ta dạ, cũng yeah. Dạ. hết tình hình địa ốc uh, nói chung tại hoa kỳ cũng như tại california và chúng ta anh như thế nào anh anh được biết là trong thời gian vừa qua có rất là nhiều người um, bị ảnh hưởng rất là trầm trọng không còn việc làm có đôi khi là mất luôn việc làm nữa và bỏ luôn cái business tại vì không có tiền để mà trả tiền tiền rent à, nhưng nhà thì lại khó mua à, thì à, các chị em có thể cho biết là lý do tại sao à, Ok thì thật sự thì à, Covid này cũng à, ảnh hưởng rất là nhiều là có người không có việc làm thì có người cũng có Ờ, phải vẫn phải trả mortgage rồi phải xin cái bearing thì cái bearing thì để lát anh Bình thì nó đi nói chuyện thì em thì về bị đốc, bị, bị ốc thì em sẽ nói bị ốc thôi thì um, thật sự uh, ốc Senegal mình uh, trong vòng mấy tháng nay nó bật là sốt như em uh, em nghĩ uh, là uh, uh, nó sẽ level down chút xíu và thực sự nó không phải như vậy tại vì một là cái số người đi kiếm nhà vẫn còn rất là nhiều và công việc cậu làm rất là nhiều thì đâm ra vậy đó, nhà um, thật sự um, em bỏ offer vô rất là nhiều và get beat out rất là nhiều so cái cái số mà người đi kiếm nhà còn rất là nhiều gì vâng anh dạ yeah. so, em yeah. Dạ. em không thấy cái trường địa ốc đã ảnh hưởng cho khách năm nay đâu dạ yeah. à, và và vì à, vì tiền lời xuống thấp phải không Lily Dạ, tiền lời thì còn đang rất là good chị. Um, thì uh, vừa rồi đó là không biết là chị uh, Vân Anh có nghe về cái chuyện mà uh, cái tiền phải họ phải muốn bỏ thêm 0.5% uh, cái loan amount là một cái fee á thì uh, tại vì uh, bởi vì uh, có cái cái cái nhiều người người ta làm quá nhiều người làm refinance thì thành ra là vừa rồi á, là cái 0.5 đó người ta người ta mới người ta mới um, uh, ra hồi năm uh, tuần tuần trước phải không Minh Bình? Nhưng mà Đúng bây rồi. giờ thì delay, delay, phải không? Delay cho tới December. So em không biết là đã confirm chưa thì uh, mấy bữa nay vẫn đang đợi update tại vì um, cái tình hình hiện tại bây giờ nó cứ thay đổi hoài chị cái guideline của bên uh, bên uh, landing á, nó nó thay đổi thường xuyên cho nên là bọn em uh, cũng phải update um, every day nhưng mà tiền lời nó vẫn vẫn còn thấp so với những năm trước cho nên những ai còn việc làm hay là um, ổn định thì mình cứ refinance nếu qualify thì cứ refinance còn về purchase thì nếu như mà um, đã để dành được một số tiền rồi đủ down payment và qualify thì mình cứ nên uh, đi mua nhà mặc dù là nhà như anh Kevin nói là ít ít nhà nhưng mà nhiều người đi mua nhưng mình đâu biết được mình mua nhà cũng có cái duyên thì uh, nếu như mình mình win được cái offer thì uh, why not mình cứ move forward thôi dạ yeah. à, vâng thưa quý vị và các anh chị um, ai cũng biết là tiền lời bây giờ đang xuống rất là thấp rất là thấp như thế nào à, và cái cái điều kiện để mà mình refinance hoặc là khi mình mua căn nhà với cái tiền lời thấp ờ, hiện nay như thế nào thì uh, xin phép thì um, chị uh, Anh để em nói nghe để em em em uh, verify lại cái information mà hồi nãy Thảo nói nha Thảo thứ nhất là cái vấn đề mà chạc mà nửa phần trăm cái cost của government mà bỏ vô trong cái loan giờ tuần trước đó thì đã chính thức uh, affect có nghĩa là đã lấy ra rồi có nghĩa là sẽ không không chạc vô cái lon nào cho tới đầu cho tới cái tháng 12 cho nên coi như là mọi thứ trở lại bình thường rồi đó à, điều này có nghĩa là như thế nào có nghĩa là tiền lời mình sẽ thấy rẻ hơn là tại vì một tuần trước khi mà cộng vô nửa phần trăm cái tiền cost á, nó làm cho tiền lời lên uh, khá, cũng khá nhiều cho nên nhiều người họ sợ nhưng mà em tụi em nghĩ tới thời điểm này thì uh, có lẽ là mọi thứ đã bắt đầu quay lại bình thường mặc dù thật sự tiền lời so với hai tuần về trước thì có thể là nó nhích hơn lên tí xíu nhưng mà thật sự nói vào cái thời điểm này chị cái tiền lời quá thấp um, thấp có thể là mình à, em làm cái nghề này gần 20 năm rồi em chưa bao giờ thấy tiền lợi thấp tới mức độ này các chị ạ. Wow. Cho nên à, đó đó là một điều rất rất là tốt cho cái à, thị trường về buôn bán nhà cửa. Um, như Kevin cũng biết cái Kevin làm nghề này biết đó trời bây giờ mua nhà cực kỳ khó chị bản thân ừ. em em cũng đi đi kiếm nhà mà em kiếm hoài em kiếm không được em đợi nhà 5 triệu xuống một triệu mà nó không bao giờ nó chịu xuống á cho nên giá ừ. nhà không thể nào mà nó xuống cái kiểu đó được hết chị không nhưng mà em thấy có cái kinh nghiệm mà thấy nhà lên nhưng mà một lý do là tại sao mình rất là nhiều người mà ờ, tái mua nhà đó là chị thì mình cho một thí dụ điển hình đi một cái người khách mua căn nhà 500 ngàn một năm về trước thí dụ mình mua một cái căn ờ, ờ, ba chấm rưỡi phần tiền lời đi thì có thể là mình mình mình trả cái payment so với năm nay thí dụ là người nào đó lấy được hai chấm rưỡi là một phần trăm khác biệt đúng không chị thì một phần trăm khác biệt có nghĩa là cái tiền lời xây xích trên 500 ngàn có nghĩa là khoảng 5 ngàn thì mà 5 ngàn chia ra là cũng khoảng 400 đồng một tháng có nghĩa là mình xếp được 400 đồng một tháng mà 400 đồng một tháng hiện giờ là tương đương với mình có thể mua thêm một cái căn nhà giá trị cao hơn gần cả trăm ngàn hmm. cho nên đây là cơ hội mà không những tiền về lời mình thấy rẻ mà mình cái tuy giá nhà tự nhiên cái giá nhà mình thấy nó rẻ tại vì cũng một cái căn đó thí dụ năm trước mình mua 500 ngàn năm nay mình có thể mua căn 600 ngàn mà mình trả cái tiền lời cũng trả cái payment tương đương nó giống nhau. Oh, rất là hay. Cho nên thực sự ra khó nhưng mà đây cũng là một cái thời gian rất là tốt để chúng ta mua nhà phải không anh chị? Tại vì có ừ. nhiều người đúng rồi. Dạ, vâng, nghe nói là ô chỗ mua nhà khó quá, khó quá, thôi mình chờ đi. Ờ, có thể là sẽ dễ hơn, sẽ có nhiều nhà hơn, rồi um, sẽ dễ dàng mua hơn. Thì các chị thấy là như thế nào? Nếu mà mua em... được thì cứ em thì em nghĩ như như chị nói vào cái thời điểm này thật sự là khó thì đúng thật sự nó thẳng câu làm cái nghề của tôi em vào thời điểm này thật sự như Lily nói hồi nãy á luật lệ thay đổi liên tục chị có nghĩa nghĩa là ngày hôm nay nó ra luật này thì ngày hôm sau nó ra, ra cái, cái luật khác thay đổi luật cho nên tụi em cũng chống chống mặt cái vấn đề này lắm nhưng uh, sáng ra chung... là thấy news là thấy, thấy mệt rồi <laughs> nhưng nhưng mà vẫn phải làm thôi cái nghề của mình cho nên nhưng mà những cái người mà uh, họ vẫn đi làm bình thường W2 nhận pay chắc đàng hoàng thì cái sự ảnh hưởng không nhiều bằng những cái người mà giống như tự làm chủ cho bản thân mình xe ông tôi là tại mình đâu có biết khi nào ờ, bị shut out cho nên ừ. đang giữa chừng làm cái lon cái bị bị bị bị đóng cửa một cái cái là tụi em bị khựng liền dạ. cho nên cái đó là một cái khó khăn trong cái vấn đề ờ, cho vay mượn giàu thời điểm này nhưng ngoài ra thì những thứ khác đều tốt hết tiền lời thấp à, nhà thì bị khó khăn cái là không có nhiều nhà để mà mua là tại ừ. ai cũng đi mua nhà hết đúng không Kevin yeah. Dạ đúng không bây giờ nghĩa San Diego mình ở dưới chỗ khu Oakport mình riêng thôi chứ có 11 12 căn nhà mà ngoài đó dạ. bao nhiêu người muốn đi mua nhà ở khu Oakport đó đâm ra là ra nhà ra mà chị không trả hai ba chục ngàn lên là chị mua được dạ. bình thường lắm Sanchi cũng vậy à, dạ, dạ Thế. một số dạ. khu là nó hot dạ. là nó hot lắm chị và giống như là dưới khu anh uh, Kevin mới mention rồi uh, Santi even uh, Temecula Temecula trên uh, trên Temecula hồi xưa là nhà khoảng uh, 400 bây giờ là cũng là lên một cái là đến lên 403 404 440 450 là nó bán giống như là nhà mà giống như là chị tưởng tượng mà giống như phải giành giật nhau vậy á Orange County cũng vậy trên thậm chí oh, trên Orange yeah. County cũng vậy trời thấy nhà những căn nhà mà trả lên 7 800 mà trả lên 50 ngàn cả trăm ngàn cũng có thậm chí cả trăm chưa mua được nữa à, dạ. tại vì không hiểu sao có nhiều người vẫn có tiền mặt đi mua nhà chị cash dạ. trả cash dạ. Yeah. Dạ. dạ, chúng ta cũng mừng cho những người mà có cơ hội để mua nhà trong lúc này. Lily ơi, bên anh biết là Lily là một người à, loan officer, cũng là một người làm về realtor chuyên viên địa à, ốc. thì trong suốt 6 tháng vừa qua, Lily có giúp cho à, đồng hương của chúng ta về những cái tiền hỗ trợ cho trong chương trình của chính phủ về COVID-19, ví dụ như SBA đó. À, rồi và nếu mà những người nào mà họ đã xin xin những cái trợ cấp chính phủ tiền loan SBA đó thì bây giờ à, nếu mà họ muốn refinance nhà lại hoặc muốn mua nhà lại thì nó có bị ảnh hưởng như thế nào không? Dạ, về cái SBA á, thì khi mà uh, Lily cũng có vài người khách đó chị Văn Anh là họ là self-employed như họ có own tiệm nail and restaurant thì họ trong cái thời điểm này thì họ xin cái tiền mà trợ cấp về à, cái ảnh vì bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thì uh, trong cái credit report đó nó sẽ show nó sẽ show là uh, cái SBA loan thì uh, lender họ sẽ hỏi về cái document đó và um, này em không biết là có phải apply với tất cả lender không nhưng mà với những cái lender bọn em đang làm á, thì nó họ sẽ hỏi về uh, cái uh, cái loan agreement rồi cái tiền monthly payment á, thì họ sẽ tính là một cái nợ thì họ sẽ cộng vào trong cái total uh, nợ của người khách thì ờ, hồi ban đầu thì họ không có consider họ không có tính cái cái cái cái con số tiền đó nhưng mà bây giờ thì bắt đầu là cộng vào có nghĩa là uh, ngoài những cái nợ hiện tại của khách á, thì nếu như mà khách có mượn cái SBA loan á, thì thì sẽ vẫn phải tính cái con số đó vào trong cái tổng dạ. cộng tiền nợ của khách Yeah. Dạ. À, và bên và bên cạnh đó, đó anh um, anh Bình hồi nãy anh Bình có để cái uh, forbearance đó anh Bình có muốn nói thêm về cái vấn đề không? Dạ đúng rồi thì thì chị biết vào cái um, khoảng cái trường hợp này vào khoảng um, 3 tháng gì trước thì ờ, chính phủ có ra một cái ờ, điều luật là ờ, những người uh, homeowner được quyền gần như là không cần phải trả payment 3 tháng thì có rất rất là nhiều người khách của tụi em uh, gọi là apply và được approve nhưng có một điều um, để em nói trước cái vấn đề tốt vấn đề xấu nha cái tốt có nghĩa là không có chậm payment cái thứ hai nữa là thật thật sự là nhà băng không có báo lên trên cái credit report là payment bị trễ à, nhưng cái điều xấu ở đây có nghĩa là như thế nào là có nghĩa là mặc dù họ không có báo là trễ nhưng trên cái credit report sẽ là ghi là chữ forbearance hay là deferment có nghĩa là mình có có những trường hợp là họ nói sau 3 tháng phải trả lại có những trường hợp là họ nói là cái đó để vào uh, cuối cái cái cái thơm của cái lon của mình thì trả hết một lần ok nhưng cái khó khăn của những người khách này là khi họ đi ra họ mượn tiền một mua nhà uh, thêm hoặc là tái tài trợ thì gần như là những nhà băng mà tụi em làm việc họ muốn biết một điều là bắt người khách mình phải trả những cái payment đó trước trước khi họ làm lại cái loan cho mình mình phải chứng minh là những cái payment mình đang um, uh, thiếu nợ phải trả không những là cái căn của mình không mà tất cả những cái căn nào mà mình đang đứng tên hoặc là đang thiếu à. trên đó thì cho rõ ràng tí xíu về à. vấn đề à, anh anh Vân Anh cũng biết là anh là một broker bên cạnh đó anh cũng là một uh, người chuyên viên về properties managers vì với với một người landlord như vậy đó um, anh cái khó khăn như thế nào là tại vì những người ừ, vừa qua đó những cái tenant có khi là họ không có khả năng để trả tiền thì với kinh nghiệm của cá nhân anh trong thời gian qua như thế nào thì uh, về cái uh, ờ, property management và cái tenant thì mình cũng phải uh, thông cảm nói chung là phải thông cảm chứ không phải là mình phải ép người ta trả tại vì ở um, chị biết là chính phủ ban lệnh rồi nói là không có eviction được trong vòng uh, một năm thì mình thường thường mình work with tenant trước là khi mình uh, cố gắng mà hỏi là trả được bao nhiêu tiền còn bao nhiêu tiền còn lại có thể góp sau này nhưng mà để xem time mình không có làm được gì với cái này hết nhưng cũng ảnh hưởng nhiều lắm chị yeah, dạ, yeah. Dạ. nói tóm lại đó ba anh chị uh, như vậy thì những người tenant mà họ không có khả năng để trả tiền đó thì chỉ yeah, dạ, là yeah. cái sự um, giao giao kèo giữa người người à, chủ nhà và yeah. người thỏa thuận như thế nào thôi chứ nếu mà chúng ta yeah. thiếu thì rồi chúng ta cũng phải trả không um... Ờ, thì uh, hồi uh, tháng 2 tuần trước thì ở City of San Diego cho một cái program nó gọi là rental ở giờ là rental assistant program thì mấy người muốn nhà thì có thể apply cho cái tiền loan grant đó để giúp trả lại cho người chủ nếu mà cái số nợ mình thiếu thì khúc mà mình đang có mấy cái tenant đang làm cái đó mà hôm nay mình chưa nghe người nói gì um, câu hỏi kế tiếp cho Lily um, có rất là nhiều những thông tin tại vì trong thời gian vừa qua thì ai cũng nghỉ ở nhà có rất là nhiều uh, thời gian rảnh hơn là lúc trước um, các bạn ấy. và cũng có rất là nhiều những cái uh, uh, tin tức từ trên mạng hoặc là truyền tay nhau um, nhà mắc như thế này tình hình đẻo như thế này thì ước mơ mà có một căn nhà có thể là sẽ tan thành mây khói um, với cái kinh nghiệm của Lily thì thấy như thế nào tức là nếu mà chúng ta có khả năng thì San Diego vẫn là một cái nơi um, dạ Dạ rất là thành phố của mình là có rất là nhiều những um, gọi là rất là về như thứ nhất là chị thấy rồi thời tiết thời tiết rồi mình muốn đi biển có biển muốn leo núi cũng có núi ừ. nên là tuần nào cũng có activity có nghĩa là có rất là nhiều thứ để mà mình mình, mình enjoy cuộc sống của mình và cái lương thì ở đây cũng có rất là nhiều công việc tốt nhất là về kỹ sư um, rồi uh, em thấy uh, như những cái thành phố khác trong California thôi giống như San Jose, San Francisco ở trên đó đó thì of course cái lương của họ làm sẽ cao hơn nhưng mà nhà cũng rất là cao thì thành ra ừ. là em thấy dần dần những người ở trên đó mua về riêng California thôi mua xuống mình rất là nhiều còn ừ. em chưa nói là những tiểu bang khác nữa thì như là những tiểu bang khác họ kiếm được job ở San Diego họ lại càng về San Diego nhiều hơn thì em thấy là như cái tình hình bây giờ bắt đầu là em đã thấy traffic trở lại rồi thì em nghĩ là ừ, cái cái uh, cái số người mà mua về San Diego sẽ tương lai sẽ còn nhiều hơn và cái thị trường nhà đất á, thì sẽ còn hot hơn tại vì với cái giá bây giờ hiện tại sáu bảy trăm là những cái khu mà tốt đó thì em thấy là cũng đã rất là nhiều người muốn vào rồi thay vì ừ. phải bỏ ra hơn một triệu để đi lên you know trên San, San Jose, San Francisco nhưng mà cái công việc của họ thì họ vẫn với cái cái, cái, cái lương tiền thì vẫn affordable chị thành ra em nghĩ San Diego của mình rất là potential trong tương lai thành ra là nhà thì em nghĩ nó sẽ tiếp tục nó lên chứ nó không có xuống dạ, thì um, nói chung giống như uh, chị um, chị Văn Anh nói về những cái vấn đề uh, của những cái vấn đề chuyện xảy ra trong nay thì cái chuyện đầu tiên mà mình muốn nói ở đây là mọi người nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất tại vì cái đó là cái vấn đề um, nhất thiết nhất là về vấn đề sức khỏe vào thời điểm này đi ra đường thì chịu khó nói chung là đeo mặt nạ nhiều tí xíu thường xuyên tí xíu rửa tay uh, đó là cái chuyện đầu tiên mà bình khuyên uh, mọi người nên làm đó thứ nhất còn thế vấn đề thứ hai về vấn đề um, như mình hồi nãy nói về vấn đề về vấn đề địa ốc vấn đề mà cho vay mượn thì đúng nó có những cái khó khăn khi mà mình à, làm loan vào cái thời điểm này nhưng mà thật sự cũng là do mình thôi nếu mà thật sự mình có sự chuẩn bị kỹ càng mình chuẩn bị trước trước khi mình đi apply một cái loan hay cái gì đó mình có sự chuẩn bị rõ ràng hơn thay vì hồi xưa mình có thể có nhiều người khách có thể là nhảy vô có thể mua nhà liền nhưng mà bây giờ trước trước tiên đó thì nên có sự chuẩn bị thứ nhất là về vấn đề tài chính của mình cái thứ hai nữa là mình nên ngồi nói chuyện với một cái người à, địa ốc có kinh nghiệm để anh chi để mình có những cái plan khi mà mình ra mình quyết định mình ra một căn nhà thì những cái cái giá nhà mình phải bỏ vô làm sao để mình win được những cái cái offer thì là những cái đó thì mình nghĩ là vào thời điểm này nói khó thì thật sự là khó nhưng mà nếu như mình có sự chuẩn bị kỹ càng thì mình nghĩ sẽ không phải là một vấn đề đâu chị thì uh, Kevin ờ, cũng ờ, khuyên mọi người Nguyễn Văn Bình nói là just be careful out there tại vì cái Covid này nó rất là nguy hiểm à, à, em cũng có nằm trong cái chương trình cái vấn đề đó là có người bị bệnh này kia rất là rất là serious so uh, first là phải rửa tay kỹ càng at same time thì tình hình địa ốc thì đầu tư thì ừ, theo thêm mình nói nếu mình chuẩn bị kỹ càng rồi ờ, và kiếm một người địa ốc mà nhiều năm kinh nghiệm và hiểu cái market thì em nghĩ um, cơ hội đầu tư cũng vẫn ok nếu mà anh chị muốn dạ vâng Lily dạ thì anh Bình anh Kevin cũng nói uh, những cái ý chính rồi em chỉ muốn uh, uh, add thêm một cái đó là về cái forbearance thì thật sự là có một vài người khách của em là họ không có hiểu rõ là cái đó là để hỗ trợ cho cái tiền uh, mortgage của của của khách thì um, có nhiều người cứ nghĩ là uh, mình chỉ apply thôi họ không có biết rõ là cái cái cái forbearance nó ảnh hưởng như thế nào thì um, họ vẫn có khả năng trả tiền trả tiền mortgage hàng tháng nhưng mà tại thấy bạn bè mình ai cũng apply rồi ai cũng lấy cái, cái forbearance thì làm theo thì um, em chỉ muốn khuyên là nếu như mà mình có cái dự định mà sẽ refinance hay là mua nhà purchase thì thì mình uh, nếu có khả năng trả cái tiền mortgage hiện tại của mình thì mình cứ mình cứ trả chứ đừng có ờ, apply cho cái forbearance tại hình, hình hiện tại bây giờ thì em thấy là vẫn còn được apply cho tới tháng 10 À, như anh vừa nói là 3 4 tháng thì tiền nhà lúc nó 6 7 ngàn thì muốn làm refinance cũng phải trả cái số tiền đó ra trước thì mình mới làm refinance được. Nói tóm lại là nếu khuyên một người người là nếu như mà có khả năng trả payment thì thôi đừng có defer. Dạ tại vì mình cứ trả bình thường đi tại vì trước sau gì cũng phải trả à, chẳng qua nếu mình trả mình tiếp tục trả bây giờ thì nó sẽ không ảnh hưởng tới những cái gì mình muốn làm trong thời gian gần này dạ. à, cảm ơn các bạn rất là nhiều trong buổi họp mặt ngày hôm nay xong suốt uh, mấy tháng trời chúng ta uh, tạm hoãn à, cảm ơn chị chú lắng nghe của quý vị và các bạn và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục trở lại để gửi đến quý vị khán giả những cái thông tin mới nhất về lĩnh vực đề ốc cũng như là tất cả những lĩnh vực gì về đời sống chung quanh ta ha lần sau chắc mình làm rớt cái lòng này anh mình ha <laughs> dạ đúng rồi <laughs> cảm ơn chị lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt Bình xin kính chào quý vị uh, trên Zoom, chào chị Văn Anh và tất cả mọi người. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ, chào mọi người. Bye. Bye. Bye. Bye.